trông rất là thể thao ha và nhìn nó có vẻ là bắt mắt hơn so với là cái bộ mâm của phiên bản 2020 2021 về kích thước lớp thì GLC 200 Formatic chúng ta vẫn giữ nguyên cái kích thước lớp là 235 trên 55 uh, R19 các bạn mâm của chúng ta vẫn là mâm 19 inch phía trước và phía sau nhưng mà chỉ thay đổi lại cái thiết kế của phần bộ mâm xe thôi đó, và lớp xe của chúng ta vẫn là cái bộ lớp xe thai fit và có trang bị thêm bánh xe dự phòng ở phía sau đó về bên hông thì chúng ta sẽ nhận biết được cái chiếc xe GLC 200 Formatic ở cái phần bộ mâm xe và thứ hai nữa là cái kính xe của chiếc xe phiên bản V1 này là cái kính phía trước và kính phía sau là cùng màu với nhau luôn các bạn thì trước đây thì các bạn sẽ thấy là kính phía trước là kính À, âm và phía sau là kính cách nhiệt màu tối đó thì bây giờ Mercedes-Benz Việt Nam đã thay thế là cái kính xe là phía trước phía sau là giống nhau hết rồi đó và giống như trên phiên bản là GLC 300 uh, Formatic mà Di vừa mới quay cho các bạn xem ha kể cả cái kính sau cùng của các bạn đó về phần ngoại thất thì chúng ta sẽ nhận biết được ở cái điểm đó so với là phiên bản 2020 21 với là phiên bản 2022 này à và một cái điểm nữa các bạn là Mercedes-Benz GLC 200 Formatic với phiên bản V1 này thì được nâng cấp lên ở cái phần là khóa cửa thông minh có nghĩa là khi mà chúng ta chạm vào tay nắm cửa nè thì nó sẽ lóc cửa ha và chạm vào tay nắm cửa nó sẽ mở cửa thì đây là một cái tính năng mà Di cực kỳ thích trên những cái dòng xe của Mercedes-Benz và Di nghĩ là đối với lần nâng cấp này Mercedes-Benz trang bị cho Mercedes-Benz GLC 200 Formatic cái tính năng keyless go này thì đó, à, thật sự là rất là tuyệt vời luôn các bạn thì đối với lại những chị ha những chị ha những cái bạn à, mà hay sử dụng mà à, túi sách mà để cái chìa khóa ở trong xe các bạn chúng ta chỉ việc đến gần xe và chúng ta chạm vào lóc cửa và chạm vào mở cửa thôi nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều à, đối với mấy chị thì không cần phải là à, lục à, ở trong cái túi sách ra để mà tìm cái chìa khóa rồi bấm nút khóa bấm nút mở thì nó cực kỳ là bất tiện ha ok đây là một cái tính năng mà Di thấy là Mercedes-Benz rất là hay trong cái việc là nâng cấp cho phiên bản GLC formatic này tiếp theo nữa là tính năng đá cớp các bạn nha đá cớp của chiếc xe GLC 300 này thật sự rất là nhạy luôn à, khi mà chúng ta mang vác hành lý ha hai tay rất là cồng kềnh thì không thể nào mà bấm chìa khóa hoặc là bấm nút để mở cái cốp xe được thì với cái tính năng đá cốp như thế này thì nó rất là ư là tiện lợi luôn đó chìa khóa của chúng ta vẫn có thể để trong túi sách ha hoặc là để trong túi quần rất là tiện lợi đó thì đây là cái phần nâng cấp bên ngoài cho cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này à, các bạn thấy với những cái trang bị lần này thì Mercedes-Benz à, trang bị cho em nó như thế nào ha ngoài ra thì di tiết lộ thêm một điều đó các bạn là với cái giá bán là 2 tỷ 099 triệu thì Mercedes-Benz vẫn giữ nguyên luôn vẫn giữ nguyên giá và thay đổi những cái option này đó Mercedes-Benz rất là hiểu khách hàng của mình bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào phan bên trong nội thất nè hiện tại bây giờ thì Di đang ngồi bên trong khoang nội thất của cái xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic phiên bản 2022 thì về phần tổng thể các bạn sẽ thấy là à, cũng sẽ không có thay đổi gì so với lại cái phiên bản trước đây đó đầu tiên thì chúng ta vẫn thấy là cái vô lăng của chúng ta ha vẫn được thiết kế như thế này màn hình táp lô cũng như là à, khu vực ở giữa này cũng tất cả mọi thứ đều sẽ giống nhau hết nhưng cái phần gỗ này các bạn đó đối với chi tiết gỗ này thì à, bây giờ Mercedes-Benz sẽ thay đổi bằng một cái loại gỗ màu nâu đó, có vân nó nhìn rất là đẹp và cũng đây là cũng là cái loại gỗ mờ các bạn thì so với lại cái gỗ mà à, của chiếc xe GC 200 Formatic trước đây các bạn thì thật sự đối với cái gỗ này thì cảm thấy là nó nó nó sang trọng hơn cũng như là à, tạo được cái một cái sự ấm cúng trong cái không gian nội thất đó về phần mà lo thì vẫn được giữ nguyên các bạn GC200 Formatic vẫn được trang bị à, lo boom master 13 lo ha công suất là 590W hầu như những cái tính năng về tiện nghi ở bên trong của chiếc xe này nó cũng sẽ không có thay đổi gì hết à, ngoài ra thì một cái thay đổi nữa các bạn là cái chất liệu da trên cái ghế này thì bây giờ đã được thay đổi bằng cái uh, da Atico thì các bạn biết rồi ha da Atico thì hầu như được trang bị trên hầu hết những cái mẫu xe của Mercedes-Benz ở cái phần táp lô này và cái phần táp lô này chính là một cái phần mà um, có thể nói là nóng nhất của một chiếc xe đó thì tại sao Mercedes-Benz trang bị cho cái da Artico ở khu vực này bởi vì là da Artico nó sẽ chịu nhiệt và bền hơn rất là nhiều so với lại những cái loại da um, da thật tự nhiên đó và lần này Mercedes-Benz um, thay đổi cái ghế da Atico cho cái toàn bộ cái nội thất này thì Duy nghĩ là à, cũng rất là tuyệt vời nếu mà các anh chị là các bạn mà đã từng sử dụng cái những cái mẫu xe của Mercedes-Benz được trang bị da Atico thì các bạn cũng biết ha đó, về cái cảm giác mà khi mà Duy ngồi vào cái chất liệu da Atico này với lại da thật tự nhiên trên chiếc xe GLC 200 Formatic á, hoặc là GLC 300 thì cái cảm giác nó cũng sẽ không có khác nhau nhiều các bạn hả không có khác nhau nhiều ngoài ra thì các bạn thấy nè cái da Atico ở trên trên cái mặt ghế của cái GLC 200 Formatic này vẫn có đục lỗ luôn để tạo cái cảm giác thoáng khí và mát mẻ hơn rất là nhiều ha ừ, nè các bạn thấy nè đó, ngoài ra còn lại thì ở khu vực khoang sau cũng không có gì thay đổi so với lại cái phiên bản trước đây Vừa rồi Duy cũng đã cho các bạn xem sự khác nhau cũng như là những cái thay đổi trên cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic 2022 này so với lại cái phiên bản trước đây. Đó thì à, lần này với cái những cái trang thiết bị được nâng cấp thêm cũng như là thay đổi thì với cái giá bán là vẫn 2 tỷ 099 triệu không có tăng giá các bạn thì như thấy là Mercedes-Benz khá là chiều chuộng khách hàng của mình cũng như là như thấy là những cái trang bị lần này Mercedes-Benz trang bị cho em nó thật thực sự là rất rất là tuyệt vời luôn các bạn và có thể nói là cái chiếc xe uh, Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này có thể nói là một cái chiếc xe mà uh, rất là đáng tiền luôn các bạn rất là đáng tiền đó với số tiền mà chúng ta bỏ ra 2 tỷ 099 triệu này thì các bạn thấy là so với lại cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 thì các bạn sẽ sẽ thấy không nó nó nó nó hầu như là những cái cái cái cái tính năng của nó vẫn được tương đương với lại chiếc xe GLC 300 uh, Formatic đó các bạn vẫn thấy là có camera 360 độ nè ha đó, vẫn có loa boom master vẫn có những cái trang bị hầu như là trên chiếc xe GLC 300 đều có đó và với cái chiếc xe GLC 200 Formatic này có thể nói là cái chiếc xe mà Di bán được rất là nhiều trong ba cái phiên bản là GLC 200 một cầu GLC 200 Formatic cũng như là GLC 300 à, thì để hiểu rõ thêm về cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 uh, Formatic này thì Di sẽ mời các bạn xem lại cái video clip mà Di đã review uh, có phiên bản 2020 hay bản phiên bản 2021 thì Di sinh để ở